Mến chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại kênh nhà đất quận 12 Hôm nay em sẽ quay cái đoạn đường mà dẫn vào mấy lô đất 420 triệu Hiện tại thì Phúc đang đứng ở ờ, cuối đường ờ, TX38 nha à, Bây giờ Phúc sẽ ờ, chạy cuối đường Dẫn quý anh chị vào lô đất Đây là cuối đường TX38 Chúng ta tới cuối đường chúng ta sẽ quẹo trái hiện tại à, diện tích lô đất là 4 x 14 chủ cũng mới vừa gửi cho Phúc cái giá là 420 triệu đất này là đất uh, cây xanh bán uh, công chứng với bằng nha hiện tại là còn 3 lô đường này là đường 4m ờ, xe ben chạy vào ok nha quý anh chị với đường 38 chúng ta quẹo trái khoảng 100 mét là tới uh, ờ, đường trái ở đây là đường dẫn vào lô đất nè quý anh chị đây đường dẫn vào lô đất 4 mét đây có những lô người ta đã xây ờ, móng còn hết rồi ba lô đất của chúng ta là nằm ở uh, cuối đất đường này đường trước đất chúng ta là 4 mét nha quý anh chị đây những cái lô à, xung quanh người ta đã xây móng cũng à, có diện tích ngang là 4 sâu 14 và hiện tại à, ở đây là chúng ta còn 3 lô vị trí lô đất là từ phía cây cột này qua tới cái móc bên đây là 4 mét và sâu vô đụng tới phía sau là 14 mét hiện tại ở đây thì còn à, ba lô nhưng là nếu quý anh chị mua hết ba lô quá thì cái à, khoảng sân phía trước này à, từ mí bên đây qua bên đây là 4 mét là sẽ của quý vị luôn đấy đây vị trí lô đất đây hiện tại là còn ba lô thôi nha quý anh chị diện tích là 4 x 14 chủ bán với giá là 420 mua hết ba lô thì phần đất phía trước của chúng ta đây phúc sẽ quay tổng quan ờ, khu đất cho quý anh chị coi đây nó bằng cái lô diện tích bên đây nè người mấy lô đất này người ta đã xây móng hết ngang 4 ờ, sâu vô 14 ờ, mét đây là đường trước đất của chúng ta nè nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ tới Phúc theo số điện thoại trên màn hình nha để đi xem đất và gặp chủ Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.